<clears throat> rồi đang đâu rồi anh đang đứng phía trước nè rồi rồi rồi xe anh màu đen đây đây đây vô đi vô luôn à. ok ngon lần yeah làm gì mà bịt mặt bịt mũi kính bít gì ồ ra đường mà anh ra đường bây giờ là phải kỹ đúng không phải kỹ chứ rồi mắc mớ gì mà mặc áo nhìn nóng quá vậy à không này là bên anh á con bé qua đây nó dặn em à, dạ. nó kêu là phải mặc đồ vậy nè đến dinh nhận đứng ra thôi nhưng mà rất tiếc rất tiếc là anh nhận ra hết mặt nóng thấy bà luôn okay, super super ok ok lên rồi bây giờ à, phải muốn đi đâu anh chở Phát đi Hồi xưa giờ là xe này là mọi người lên là anh cứ làm tài xế anh chạy vòng vòng vậy hả? Đúng rồi anh xin ra làm tài xế đây Bây giờ em có thật ra là có coi à, mấy số đầu của à. anh ừ. thấy cũng thú vị đó ừ thì đây, đây là một cái show mà nó cũng không phải là show chỉ là mình lên đây mình nói chuyện hát hò vui vẻ ủa đường vậy thôi ủa vậy hả em tưởng đâu cái này là hôm bữa ờ, nó là anh vinh mới mua xe xong rồi đợi hoài mà vẫn chưa thấy cái kèo <laughs> à, rửa xe đúng không thì thôi ngày hôm nay phát lên đây phát trải nghiệm cái xe mới rồi đã ừ, còn thơm mùi nha thơm mùi á còn thơm mùi nhưng mà đợi cái mùi kia lâu quá <laughs> hôm bữa làm rồi mà mấy nay là đang hạn chế tụ tập đông người từ từ đi anh sẽ rửa hết tất cả mọi người phải rửa chứ anh anh nghĩ anh nghĩ anh không rửa anh sống anh sống thọ hả <laughs> ok Ê, lên máy móc thì nhiều dữ vậy anh đến anh chạy xe anh chở mọi người đi anh thấy cài máy nhiều ghê vậy thôi Đây, nói chung là đó là những ghi ghi là khoảnh khắc kỷ niệm của chúng ta wow đó giờ máy luôn nè đó đơn giản mà em ơi dữ nha ngon á rồi tuổi kinh okay. tế anh, anh em mình đi uh, vũng tàu chơi hả dũng tàu giờ dạ, dạ còn sớm đạp ra tới ngoài rồi uh, uống cà phê cái giọt về ừ. Được, được. được Ủa sao anh thấy có vẻ gượng ép quá vậy? ừ, tự nhiên thấy hơi được hơi xa Ok, giữ giữ à Rồi Ok và bây giờ đến với uh, chương trình Ok lên xe của anh thì uh, đầu tiên mình sẽ hỏi thăm nhau về cái uh, chương trình Running Man hợp lý đúng không có một cái lần trong một cái tập á anh nhớ là phát nhất anh lên được luôn à mà anh anh nghĩ đó anh cũng 80 kg tám mươi mấy kg em tập cái gì mà em khỏe dữ vậy phát hả à? ồ em nhớ rồi lúc đó là tập đó anh như là ở uh... ê ở cái chỗ đang hot luôn á ờ à, <laughs> chấm ba chấm rồi, đi ờ à, đó ở, chỗ, ở cái chỗ đó ha à. thì đúng là cái tập đó là em nhớ rồi lúc còn còn cuối đó là còn anh với em với lại uh, anh chun à. đó đúng là cái kiểu của em nó là gì nè em mạnh thì chắc chắn là không mạnh bằng anh vinh rồi nhưng mà em được cái là tại vì thường ngày là em cũng hay tập sức bền bền hả à, mà ngày hôm đó là em thấy là anh là tại vì anh bị quần cũng nhiều rồi lúc đầu là anh rất là mạnh Ủa, dạ anh vâng. bưng em là bay bay luôn đó really nigga <laughs> nhưng mà nhưng cuối là em thấy rồi ông Vinh này bắt đầu là ổng siêu rồi <laughs> yeah, ổng hết sức rồi đó thì lúc đó là em mới nhân cơ hội lúc đó là anh lạnh dùng hết sức để mà anh anh anh lật em em chỉ là dưỡng sức thôi lúc đó em dưỡng sức em ráng ráng gọi là gồng lại thôi rồi cho nên không có tốn sức bây giờ anh hỏi em nè ok hỏi nghiêm túc nha Đấy. trả lời thật nha ok mà sao nói sau này show vui đâu mà hỏi nghiêm túc như, như Không, đi là anh em mình hỏi chuyện riêng thôi, này cái này không có dần vô Không quay nha Ờ, không quay Nhớ nha, ok Em không thích nên Zealand là không? Ủa, quay vậy? <laughs> Tưởng đâu chuyện đó tôi năm rồi rồi chứ Tại Tại vì sao? Tại vì sao mà hả? Bây giờ mình phải nói chuyện năm rồi, bây giờ mình nói chuyện năm nay sao? Em không biết có thích hay không mà thôi em cứ để cho em nhường nhịn Rồi hả em để cho Ngọc sai khiến em Hả? để mà hại tụi anh cuối cùng là sao có không trời thì em cũng giải thích với anh em nhiều rồi em á thật ra là tại vì Là lúc đó đó mùa một đúng không là trong tim thì chứ mỗi mình ngọc là nữ thôi trong cái thế đó là em với ngọc thì em phải nhường ngọc rồi ừ. nếu mà là anh anh cũng nhường vậy đúng không nhưng mà tại lúc đó tại sao lúc đó không biết sao hơi mù quáng mù quáng em phải thừa nhận một điều đó là lúc đó em em em bị mất lý trí anh ờ. em có một tập em chấp hai tay đó thì... <laughs> em nhường cái gì vậy phát em nhường không em đưa các bạn thân cho người ta xé luôn đi em chấp hai tay rồi em xé bằng cái gì thì đúng thà ví dụ em chấp hai chân chấp hai chân là em đứng một chỗ thôi em cà lết cà lết rồi, rồi, rồi ngọc mà lao vô thì em chụp em xé thì còn chấp nhận được còn đằng này đi chấp hai tay ừ. đúng không thì, thì có nghĩa là sau cái tập đó về đúng là mình cảm thấy là à mình uh, có những cái uh, quyết định nó sai lầm rất sai lầm và như vậy thì phát lúc đó thì em cũng cũng có có thấy là em cũng có lên xin lỗi mọi người tại vì cái đó nó làm mất đi cái tính gây cứng của chương trình khi mà mình bị chấp hai tay rồi đó thì người ta nhìn ta biết kết quả rồi đó cho nên ok anh yên tâm năm nay chờ coi năm nay năm nay thì sao không chừa đứa nào hết không chừa đứa nào hết không chừa đứa nào không sẽ hết anh chơi với mày mà mày à. là anh thấy rõ ràng mày cũng nhường sẽ có sẽ không sẽ chứ nhưng mà tại vì chưa đúng lúc chưa đúng thời điểm What the phát năm nay ghê lắm Phát không còn là mầm non giải trí nữa nha các bạn Rồi Bây giờ Phát là một chồi non rồi Là Đó lá rồi Là lá luôn rồi ừ. Đó, giờ này tính toán rồi, chiến lược rồi ghê lắm Biết chơi điểm rồi really Biết chơi điểm luôn à, Có mấy lần đó, nhà vô xé anh đó Thấy anh đang yếu thế là thừa cơ nhào vô liền <laughs> thật sự là rất tiếc là ngay hiện tại là anh em chúng tôi chưa có tiết lộ được cái tình huống nhưng mà thật sự trong lòng Vinh là Vinh ức Vinh ức kinh khủng khiếp luôn cũng là dạy gái nha các bạn đó là liên bỉnh phát là thương hiệu luôn mầm non dạy gái nha các bạn mọi người cái đó gọi là phát um, à, đứng ra phát bảo vệ lẽ phải tại vì lẽ khi, phải khi, không <laughs> tại vì khi mà thấy giữa hai người đúng không bây giờ mình là người thứ ba rồi mình tiếp thì mình mình tiếp một người mà thí dụ như ông Vinh ông đang xé với một bất kỳ ai trong đám không phải là nữ đi chăng nữa thì mình cũng phải tiếp người kia thôi không lẽ tiếp ổng ổng là như con khổng lồ rồi chùm cuối rồi đúng không mình phải đứng về cái phe yếu hơn đó mọi người phải thông cảm cho phát chuyện này quá mà rồi còn cái gì thêm không thì mấy cái kia thì anh biết rồi đó đúng không anh thấy em cũng chiếm sóng uh, quảng cáo cũng nhiều rồi lắm cái đó gọi là mình à, chia sẻ những cái sản phẩm hay là những cái dịch vụ tốt để cho mọi người đó thì mình cảm thấy là mình sử dụng tốt á cái mình lan tỏa cho mọi người ừ ừ, ừ. anh nó nói gì đâu đó với là mình cũng kiểu giống như là mình giúp uh, những cái doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam mình nè ừ. bá đến cho người tiêu dùng gần hơn thì ờ, ừ. phát cũng mong là mình có thể góp một phần nho nhỏ nào đó trong cái quá trình công nghiệp quá hiện đại quá làm cho kinh tế Việt Nam mình phát triển thôi ừ, hình như có xa quá không em <laughs> <laughs> trời ơi nói như à... <laughs> thằng bé này, nó đáo để lắm nha quý vị ừ nó đi quảng cáo kiếm tiền mà nó nói là giúp ích nước lợi ích lợi nhà gì nữa ha để mà một đất nước phát triển đó đúng không thì mỗi cá nhân phải là giàu cái đã không? thì mình giàu thì mình nâng được cái cái cái mức thu nhập bình quân theo đầu người của nước Việt Nam mình tăng lên lúc đó thì GDP của nước Việt Nam mình nó tăng lên cái này phát nói nha phát đã giàu rồi nha không ý là mình sẽ đi trên cái con đường đó mình sẽ tiến đến cái nick đó là <laughs> giàu như là anh Vinh đã đi trước đó rồi đúng không <laughs> cụ thể nè ngày hôm nay nãy chưa ngồi trên xe mà vẫn chưa được nhậu luôn mùa này mà nhậu cái gì không biết nữa mùa thì mình mình phải nghiêm túc ở nhà chấp hành đúng không okay, lên cái show của anh là lên đây ngồi là chỉ có hai chúng ta thôi anh gắn máy gắn đồ anh tự hết chứ có ai đâu ủa mọi người sao ngồi đây đông vậy Thích ai sao ngồi vậy ngồi vậy em nói chuyện với dông mà <laughs> Trời sợ quá <laughs> không đồ trọng nhanh thôi chứ tại bữa nay lên thấy xe nó máy cài nhiều quá mọi người tôi là tôi à, hả muốn quý vị lên xe đó phải có một cái chỗ ngồi nó êm ái nó lịch sự nó sang trọng ấy có cái tóc giả ai sau này vậy cái tóc của anh đóng phim tóc ngà đó à vậy hả lấy ra cho anh đi không tới <laughs> đang đang dính cái cái siết beo này ok thôi để nó đi để nó luôn đi có nghĩa là là thỉnh thoảng á, à, đi á, phát cũng hay đi chung với anh vinh quá gian dạ. ảnh đó ảnh là tay đua là trong tim là lái hay bị giữ đó mà mấy lần trước lên tao có máy quay nhiều vậy hôm nay, nay cho anh kiếm cơm chút xíu phát nay hẹn năm nay đồ tao làm show mới đồ mới tậu xe xong rồi làm chương trình mới đồ y xèo view quá trời view view không ngon lành em bây giờ em share cho anh cái tập này cho nó có view lên nữa nha Thôi ơi em thấy là nó đang tăng dần lên anh Quá cái, cái kênh của anh hiện tại là như là kênh trắng xây dựng mới lên để riêng dành riêng cho chương trình này ồ vậy mà em thấy ờ, cái, cái kênh trắng luôn hả kênh trắng luôn nhưng mà anh thấy nó cũng ổn định ha mới lên có tập 1, tập 2, tập bây giờ mới lên tập 3 phải không ừ tới là tập mới... em là không biết tới tập mấy rồi nhưng à. mà là nhưng mà là nó cũng được được dạ yeah thôi nói chuyện em đi nói chuyện anh hoài hôm nay mình là xoay quanh cái uh, liên minh phát cho quý vị liên minh phát là một diễn viên rất là tài năng và anh ta đã uh, đem về cho đất nước nhà những cái giải thưởng quốc tế lớn lao và bây giờ anh có chia sẻ một vài à, cảm nhận của anh sau khi em được cái giải thưởng đó không? Hey, tự nhiên nói chuyện em nghe em giỡn em nóng nổi gà ghê anh nhìn cái kiểu thường ngày anh là hey mày tao bởi là như cái ấm nói chuyện cho mình nghe mình mất cười ghê luôn á cái kiểu sởn ra gào quá khổ ghê ha mình nhận tiền người ta làm chi cái này là cái tôi đầu tư tôi làm nha nhận Gì, gì đã hả chưa có doanh thu nào hết trơn nha thường phát ngày nha. thì là ê phát mày thế này thế kia bữa nay đánh ông mày các thứ đồ bữa nay anh đó. với em đồ phát là một diễn viên đồ giới thiệu nghe cảm thấy nó sao nghe bây giờ không lẽ mình kêu mày tao đi mày tao có sao không ta đàng hoàng hay là bây giờ mình mạnh. xưng phát với vinh phát với vinh à, nó thân thiện gần gũi anh nghĩ sao vậy đừng gớm bà nghệ nghệ sĩ mà anh nói chuyện mày tao kỳ quá rồi thôi bây giờ mình hỏi là thật sự là à, vinh với phát thì thật sự là cũng <laughs> vinh với phát thì cũng tâm sự rất là nhiều nói chuyện anh em nó cũng nhiều à. bình thường bình thường nhưng mà hôm à. nay là sẽ hỏi lại phát để phát có thể chia sẻ cái cảm giác của mình những điều mà phát chưa nói với uh, cái hành trình của mình đúng ừ. không bây giờ nè <coughs> bắt đầu là từ cái uh, sự nghiệp ừ. là em bắt đầu nghĩ là mình hợp với giải trí từ năm nào <coughs> em lúc mà em bước chân lên Sài Gòn này á, là em đi học uh, du lịch ừ. năm của trường đại học Tôn Đức Thắng ừ. cái ngành đào tạo có tên đó là Việt Nam học sau đó thì em tốt nghiệp năm 2013 và em cũng có đi làm được một hai năm hai ba năm gì đó trong lĩnh vực du lịch xong rồi cho tới năm uh, 2017 27 lần 27 là là mới đây thôi đó là em uh, có cơ hội em đi casting phim đó là phim Sông Lan Ủa Ủa vậy hả? À, thắc mắc đúng không? Tại sao mà đang làm du lịch mà lại đi casting phim đúng không? Ừ Thì nó cũng có cái bước chuyển anh Bước, bước chuyển, chuyển nó là vậy Tại lúc mà em làm du lịch á ừ. Là em làm hướng dẫn viên Thì từ từ một hướng dẫn viên em chuyển thành một MC đó nói thật là em không có tự tin về cái cái cái bản thân mình đâu ừ. thì nó đó có cái lời động viên của nhiều người bạn thì nó ok thôi mình cũng cho mình cơ hội đó à. bắt đầu coi phim rồi học học diễn xuất uh, những cái lớp uh, khóa ngắn hạn bên ngoài á lúc đó em đi học em cũng nghĩ nhiều lắm tại sao nghĩ nhiều là tại vì vừa đi học vừa đi làm okay. à, đi kiếm show làm làm mc các thứ lúc đó đó thì uh, nhưng mà nó cho mình cái cơ hội là mình biết được à diễn xuất nó là như vậy em thật sự là em học được nhiều nhất diễn xuất á, là khi mà em trải qua cái bộ phim đầu tiên khi mà em may mắn em được học vai em tham gia cái phim đó với vai Dũng Thiên Lôi trong Sông Lan anh cũng biết đúng không thì trải qua cái bộ phim đó là em thấy là ok mình học được rất là nhiều ừ, không thực sự là cái việc mình học cái gì cũng vậy trong cái thực hành nó vẫn là cái điều mà nó, nó mình sẽ nhận được rất là nhiều ừ. nhiều hơn là trên giấy ờ, giấy vở nhiều tại vì thật sự là khi mà mình ra mỗi người mình sẽ có một cái cảm nhận riêng ừ bây giờ mình nhắc lại chuyện cũng hơi xưa chút nhưng mà khi ừ. mà có poster đó thì wow rồi sao có hai cái gương mặt mà nó cứ na ná Isaac thì anh quá rành rồi ừ. mà hai gương mặt thì nó na ná nhau và nó có cái nét gì đó lạ lắm đúng không nét phù thề hả <laughs> anh, không nói nha <laughs> không thật sự là cái này là nét thằng hữu nét anh em em không rất là ấn tượng phát ngay lúc đó cho nên khi mà vô khi mình vô mình gặp trong Noel là anh anh có thiện cảm liền à, nó sao nó xé mình quá cái mình cũng cây cứu mình không ừ. <coughs> ok nói cho vui thôi nhưng mà anh sẽ ghim đó mình sẽ tính chuyện về sau ok tới khi chúng tôi đang quay tập này thì Running Man vẫn chưa quay xong các bạn ạ à. mà tôi cứ ghim cái này và tôi sẽ vô đó các bạn muốn ờ, à, order tôi sẽ liên minh phát thì tôi cũng sẽ rất là vui lòng nha anh muốn order gì nữa năm rồi mùa rồi là anh sẽ nát cái áo rồi muốn gì nữa ông nóng ông nắm ông quăng ghê lắm mọi người ông quăng một cái là chón dáng luôn cảm <laughs> ơn <laughs> bay xuống nó thường ngày mình cũng tập luyện dữ lắm á sức bền cũng chịu lắm á như như người ta không biết làm sao nha nói thiệt như mấy người kia mà ông quăng vậy đó không biết sao mình mà ông quăng bay bay bay rách áo luôn nghe đồn là phát cũng hát hay em hả ừ em ờ, em hát kiểu văn nghệ giải trí cũng thích hát thôi à, dạ. em hát bài gì mấy bài kiểu như uh, của anh Đan Trường nè anh Quang Vinh nè Trương Minh Nguyễn rồi nè vậy hả? kiểu kiểu vậy đó ví dụ nhạc như... giờ không thích nghe hả nhạc gì nhạc bây giờ mấy bạn trẻ không thích nghe nhạc giờ thì có thích bài hoa nở không màu hoa nở không màu hả à. Ờ, hôm bữa anh cô vợ là hay quá trời em cũng ghiền cái phiên bản đó ừ, em thôi bắt bài đó đi bắt bài đó em anh nha em hát bắt bài đó mới công xin bản quyền nữa em vậy thôi bắt bài khác đi anh <laughs> à tức là ai lên xe cũng phải hát vậy luôn hả ai biết hát là anh sẽ mời hát cho vui à phải không một thỏi yêu người được không remix được. Vina House được con biết múa quạt không chưa học tới bài đó trời ơi bài ừ ừ vừa hát vừa múa quạt nha ok và sau đây một thỏi yêu người remix với liên bỉnh phát phát phát phát phát chơi ủa nãy em order anh đi vũng tàu rồi sao anh chạy về tới quận bảy luôn rồi <laughs> nè, nè. xoay xoay, qua, 無謂啊，無謂啊，對話，省，對，省。Rồi anh, anh chuyên nghiệp vậy? Thôi làm cũng múa luôn hả? Dạo lâu dữ vậy ta? Dạo tới nửa bài đó cùng tình dĩ vãng đã trôi đi vào cùng tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng kỷ niệm cũng chỉ là những áng mơ hồ nếu chúng mình Yêu tiếc nuôi ân tình lưu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát Trong giấc mơ dài Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó khó khó Mong đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về về về Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng Cao thương như một đời càng thêm lưu luyến Một thuở bên người Ngày nào tình thơ mộng bên nhau Dọc bên nhau dọc bên nhau Hương đêm chỉ nguyên tình nồng ấm Nồng ấm ấm ấm Đôi chân thật yêu dấu Những ân tình thơ ấu Tay trong tay nhau Hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ đầu Nhạc bay lắc gì đấy <laughs> Cái gì? Âm nhạc bay lắc cái gì? <laughs> Chơi nhạc gì anh Vinh nó là nhạc của em mà anh biết Thưa quý vị Chương trình văn nghệ à, Đủ rồi What? Show nhiêu đó thôi Show nữa lòi sao Lòi gì Lòi giọng khè khè Đang khăn tiếng Cánh Hồng Phai Remix Quất luôn Thưa quý vị Chương trình văn nghệ à, Đủ rồi BB BB khoái bài này lắm ờ. Ngon vâng. à. Nàng như một đóa hồng phai Bên sắc heo hồn theo những ngày dài Cuộc tình đi qua trong em Bao nhiêu tiếc nuối vỡ tan Lòng là chết <laughs> Nhặt lại tiếng cay rung rời Khi em như hoa nhạt màu Anh quên khi ta có nhau phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau cánh hoa ta cánh hoa ta dưới chân nàng dưới chân nàng lạc cả tươi xuân rơi theo môi tim câu hỏi lưới dữ quá <laughs> cái giọng nó kẹt kẹt luôn á <clears throat> thôi bây giờ vậy nè anh xin đưa ra một cái thử thách của chương trình và anh hy vọng nó sẽ vui yeah. à. thử thách mà cô qua đưa ra của chương trình ok lên xe dạ à, ờ, có luôn à? có chứ em dạ, dạ ghê gì đâu ok lên xe ok bây giờ thử thách của anh rất là đơn giản dành cho phát thôi vì anh rất là yêu thương em à em út trong nhà thôi anh bớt yêu thương này không trời ơi em ơi mỗi lần mà anh yêu thương sao anh sẽ mạnh hơn xíu <laughs> không bây giờ nè em nghe xong cái đơn giản mà nhiệm vụ của em chỉ đi mua chanh một chai nước suối thôi dạ à. nước suối hả đúng rồi thử thách đơn giản cái đó không mới gọi thử thách được cho nên anh mới thêm chút vào trong vòng phải không muốn sửa thôi đúng không đúng rồi nhưng mà trong vòng một phút em một phút đúng rồi em là người tốc độ mà thì cái qua cái đường này thì kiểu gì cũng phải có quán bán nước rồi chứ đúng không ủa mà giờ anh anh gần ngay giữa đồng không mong bệnh chứ <laughs> kêu shop đâu mua trời ơi tôi dừng ngay khu phố văn hóa biệt thự không à ngay ngay công ty xây dựng công ty thiết kế được <laughs> kiểu gì qua đây Mới... cũng phải có thì bây giờ hên xui hên xui chứ đúng không thì bây giờ đó trong vòng một phút mà không lẽ em mua không được chơi không thắng được gì thắng có có, có thưởng không có thưởng ok được chơi một phút đúng không được. thua cũng có thưởng ok rồi nhưng mà ê cái khu này đúng là toàn là khu biệt thự với khu nhà ở không. mà làm gì có nước suối bán sao không bán họ ở đây họ mua nước suối mà ok <laughs> quên đi con đừng dán que shop tao mua chạy đi đi kiếm đi run không bao giờ kiếm ra đâu <laughs> Ủa ông dừng nguyên nguyên cái con đường trắng que về shop đâu mua nước suối một Mình chỉ có hả? một phút thôi nha Mình chỉ có một Đấy. phút thôi đó Shop tiền lại đâu anh muốn suối Ok cảm ơn đây có sắp tiện lợi nào không à, cách đây khoảng cây số hả cách đây khoảng cây số còn bao nhiêu phút vậy đó còn bao lâu vậy gần hết giờ còn có 10 giây à không có một cái shop nào luôn hết giờ rồi anh ơi có nhưng mà hết giờ rồi hết giờ rồi mới mới giờ tìm, đến quán cà phê còn được dây nào không hết giờ rồi mình đã chuẩn bị luôn cho Lê Minh Phát một món quà rất là à, ý nghĩa các bạn là bánh mì rất là nhiều ớt và nước đắng nha uhm, hứa hẹn sẽ rất vui đây uhm. đã nói rồi ông thả ngay cái chỗ đồng không mong quạnh kiếm đâu ra cái shop oh, số rồi bây giờ à, về lấy phần thưởng đâu ủa lấy gì thử thách à thử thử sao phát ủa không có hả ủa sao kỳ vậy ta anh, anh ngừng cái chỗ này chạy tám cây số à bán kính vòng này không có một cái tê, cái shop nào luôn ủa có có quán cà phê em tiếp được rồi vừa tới luôn cách giờ ủa gì hả ta mà cái quán nó cũng nghỉ thôi thôi lên xe lên xe anh à, có quà cho em không cần đâu ok trời ơi em ơi anh đâu có biết đâu anh không hề biết là quanh đây nó không có nước suối really nigga thiệt luôn á sao em thở gì vậy phát <laughs> ủa sao em thở gì vậy phát em, em tưởng em tưởng em mới đi chạy bộ về giống như mới đi chạy dài thi đấu về anh chờ em nửa tiếng đồng hồ luôn á bác anh nói có một phút mà sao em chạy nhiệt tình quá vậy cái, cái anh camera kêu kêu hết giờ rồi mà em chạy hoài em chạy theo em hoài luôn á tội nghiệp tội nghiệp các em quá à, bây giờ vậy bây giờ là coi như là vì em quá nhiệt tình không cho nên có phần thưởng luôn ha có phần thưởng luôn hay vậy wow bánh mì ăn đi em ăn đi Ê, anh biết. cái này theo à, gọi là theo dinh dưỡng học người ta đang mệt mà đưa bánh mì là bắt nghẹn chết nha anh ăn <laughs> đi em nó nằm trong combo của một cái thử thách đó <laughs> mình đã ăn nuốt nước miếng luôn á trời mình mua hôm qua đúng không không mới mua rất thì luôn á cái bánh nó cũng hơi dai đó <laughs> bánh nó dai vì nói chung là sức bền của em tốt mà bánh nó phải dai Ê, ăn nói mình là như không có thịt nha có ớt không nha có thật chưa? Sao vậy phát? Thật không à? Chết Bây giờ cay quá Có cay không phát? có số không? Cho xe có số không? Không có nước để nói em đi mua đó Giỡn hoài anh tào lao cái quay cái đó, đi mua là thử thách thôi đúng không còn trên xe anh phải có nước suối cho khách mời đâu chứ không có nước suối khủng quá nhưng mà anh có cái nước này cho em nước này em uống mát hơn nước suối hết cây liền đây uống đi xong xăm gì vậy xong thì phát thì phát cà phê không có đường đắng ngắt à ủa ủa gì hả chết rồi <coughs> bây giờ làm sao bây giờ để anh trả em vô bệnh viện gấp cứu liền nha anh ngưng luôn đi anh thả em vô shop tiền lại mua nó xuống muốn ngay không <laughs> thấy cái số tiền lại đâu luôn ừ. chết rồi em có sao không bác hết rồi thiệt Ê, ủa sao tao có nước suối thì cũng hả à, à dạ. cái cây nó cái cây nó vô con <coughs> xuống rồi Ủa, Em thấy nãy giờ đi qua mấy cái shop rồi đó Không có Vào mấy shop anh, anh cố tình không nhắc, không tét không tóc vô đúng không Không anh không Thả Em xuống đây em, em đi xe Em đi rap Không đi Thả xuống ấy Từ Quẹo đây cái có nè Thả xuống em đi rap qua shop mua gạch Đây đây đây Ok như vậy là ngày hôm nay uh, à, Lê Viễn Phát đã rất xuất sắc thành thử thách uh, Anh ta đã rất cố gắng uh, Mặc dù là không biết ăn cay và ăn cay rất tuyệt vời Rất em, là tuyệt vời Em không hề muốn ăn nha anh <laughs> Ok Nhưng mà dù sao thì rất là khen ngợi phái luôn các bạn Hãy cho Phát một tràng vỗ tay nào <laughs> Ok anh Không biết là phái có mang một món quà gì tặng cho các bạn không ta Có chứ thì cũng có nghe các bạn dặn dò trước đó là uh, khán giả của ok linh xe rất là dễ thương thì uh, cũng có chuyên một cái phần quà nhỏ thôi đó chính là cái này à, ok bình giữ nhiệt bình giữ nhiệt cái này là một cái món món món đồ phát nghĩ nó cũng rất là thiết thực nha để mà mình ờ, có thể mang nước nè mang những cái loại thức uống mà các bạn thích mang đi làm đi học đi bất cứ nơi đâu đi du lịch cũng được nhưng mà bây giờ à, có chữ ký của để cho nó thiết thực hơn đúng không ký tên luôn đúng rồi và ai sẽ là nhận được cái này à, đơn giản thôi cái bạn nào mà coi chương trình ừ. yêu thích chương trình share cái link này và tag năm tên người bạn ừ. thân của mình ừ. à sau 24 tiếng bạn nào có cái uh, cái lượt like cao nhất thì là mình sẽ gửi cái quân quà cho các bạn đó vậy là con chưa biết tên người này con chưa biết tên thôi thì coi như gặp nhau là duyên thôi thôi thôi, thôi. Trời ơi vài dòng thôi <laughs> Em gửi gắm tình cảm của em vô cái món quà này anh Happy New Year, Happy Birthday gì <laughs> thôi ông nội ơi <laughs> Đây Đây Ồ đâu có biết người ta nhỏ hơn hay lớn Chúc mừng bạn ừ. Vì khán giả may mắn à... Phát nước khó tâm viết rất dài dài dòng mà tôi phát mệt luôn xe. Vâng và ngày hôm nay à, OK lên xe rất là vui khi được à, Phát đồng ý tham gia với anh Mặc dù thì là anh biết Phát không có từ chối được <laughs> à, Cảm ơn Phát rất là nhiều Và các bạn ơi các bạn hãy đừng quên là bật cái chuông lên nha Còn bạn nào mà chưa subscribe kênh thì hãy bấm nút subscribe để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi các bạn muốn mà Vinh mời ai lên xe để mà nghe họ tâm tình à, vui vẻ giống như Liên Miền Phát ngày hôm nay thì cứ comment ở dưới Vinh cũng sẽ mời ha, được hết á Vâng và đến đây thì xin phép được à, hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau của chương trình Ok lên xe